đặc điểm của nó chính là bút xa gà chết <laughs> Hello, xin chào các bạn Hôm nay Trang sẽ hướng dẫn mọi người kẻ được một đường liner hiệu quả và đơn giản nhất nhé Bởi vì Trang cũng có khá là nhiều những cái video để hướng dẫn mọi người cách kẻ liner rồi Thế nhưng mà thì như các bạn vẫn chưa kẻ được và các bạn vẫn cảm thấy khó khăn khi mà kẻ liner đúng không thì hôm nay Trang sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho mọi người bốn cách kẻ liner với bốn chất liệu khác nhau để mọi người có thể tham khảo và mọi người có thể học theo nhé cách nào mà mọi người dễ sử dụng nhất dễ kẻ nhất thì mọi người áp dụng nhé cách thứ nhất đó chính là kẻ liner bằng bột Trang sẽ sử dụng màu mắt như thế này bằng bất kỳ bằng mắt nào các bạn cũng được cách thứ hai thì liner bằng chì đây bằng chì bằng dạng sáp á cách thứ ba là chạy liner bằng gel bằng dạng gel như thế này và cách cuối cùng là liner bằng dạng rút dạ như thế này thì các bạn có thể dùng màu đen hoặc màu nâu để mọi người có thể kẻ eyeliner nhá thì hôm nay Trang sẽ dùng một màu nâu như thế này màu nâu đậm để có thể để kẻ đường cái cách này cực kỳ dễ luôn chỉ cần chọn cho mình một cái à, cọ nó vát vát như thế này đấy đúng đầu nó hơi cứng một chút thì chúng ta sẽ đi đường eyeliner là dễ hơn ta sẽ lấy màu đây ta sẽ lấy một màu này nhá đậm đậm, đó mọi người sẽ đi sát đường chân mi như thế này hết cái đường đường mi mắt của mình và là mọi nếu mọi người không quen đấy thì mọi người có thể dùng tay như thế này nhá mọi người kéo dài cái đường mắt của mình ra một chút đó đi sát vào đây đó đấy nó sẽ đi theo hướng này nhá bắt đầu kẻ ngang này kẻ ngang này đưa ra nếu mà mọi người đi theo chiều mắt cũng được mọi người đi xuôi xuống những này cũng được đó rất dễ đúng không đó các bạn thấy đường nai không ạ à? đây này đó mọi người chỉ cần kéo bớt thẳng một chút như thế này xuống thôi nó cũng ra rõ cái đường layer rồi đây ừ. nếu mọi người thích đậm ấy, thì mọi người có thể dùng màu đen nhá ừ. đó đó đây là một cái đường gai mọi người có thể tham khảo đi liner bằng bột như thế này tức là đi bằng màu mắt ưu điểm của nó chính là đi rất là nhanh rất là mướt và các bạn đi rất là dễ dàng chỉ cần được kẻ một đường máu mắt đi thẳng xuống là là được thôi được điểm sẽ bị lem khi mà các bạn chảy nước mắt ấy, hoặc là khi các bạn um, chớp chớp nhiều ấy, nó sẽ bị lem xuống cái phần dưới này này đó các bạn thấy thế nào phương pháp kẻ này rất là dễ đúng không bằng chất liệu thứ hai đó chính là sang sẽ dùng dạng trì dùng dạng một cây dạng trì như thế này đó cái đầu nó sẽ hơi bị vuông vuông đây cho sẽ vẽ ra cho mọi người xem Đầu tiên thì mọi người cũng đi hết vào đi sát vào cái đường chân mi như thế này Khi nào mọi người cảm thấy nó hơi chảy nước mắt thì mọi người nhả ra Xong mọi người hô sát vào đây Đó là khi nhìn lên nó không bị trợn như thế này này mọi người Rồi chúng ta sẽ kẻ đuôi nhá của Trang ấy thì cái đuôi mắt nó bị trúc xuống Tức là nó dài hơn cái đường phần trong mắt Thì Trang phải dùng cái tay Trang kéo nó ra một chút Để chúng ta xác định cái đường hướng nơi nơi chúng ta đi ấy Mọi người kể từ từ thôi đi từ từ xác định từng chút chút một xong rồi người nhả ra để xem cái độ dài ngắn của liner chúng ta đã hợp lý chưa nhớ là mọi người sẽ đi hết sát vào cái đường góc mắt này nhá đi hết cái đường đuôi mắt sau đấy mọi người có thể kẻ ngang hoặc là kẻ sách hoặc là kẻ cụp xuống rồi mắt mèo đều được đó như thế này là trang đang kẻ ngang đấy mọi người kéo cái đường này xuống để thành một hình tam giác ấy thì đường liner của chúng ta có cái sự liên kết hơn nhớ là khi kẻ liner các bạn hạn chế chớp nhá chớp là nó sẽ bị chạch ra khỏi cái đường mà chúng ta mong muốn đấy đó con mắt của chúng ta là đã dài hơn rất là nhiều đúng không kẻ liner bằng dạng trì như thế này thì ưu điểm lớn nhất chính là đi rất là mướt đi rất là nhanh và đặc biệt là kẻ cái phần bên trong mí này đi cực kỳ nhanh luôn trì nó sẽ mềm hơn đối với mắt của chúng ta khi kẻ liner nó sẽ dễ cái ưu điểm nữa chính là nó cũng chống nem chống trôi khá là nhiều đấy các bạn có thể hoàn toàn chớp chảy nước mắt thì nó vẫn không bị lem xuống đâu nhưng đấy là tùy thuộc vào từng loại bút sáp thôi nhá có loại bút sáp là vẫn đem như thường đấy ừ, trang dùng là của Clio đã là tốt trang cũng khá thích kẻ dạng sáp như thế này nhưng mà nhược điểm của nó cái đầu á thường kẻ nó sẽ không được nhọn mọi người à nó sẽ tù tù như thế này này nó sẽ như kiểu cái bút chì ấy bạn kẻ đuôi liner là sẽ hơi bị khó vì cái đuôi nó không được sắc nét không được đẹp ấy không được nhọn ấy đây trang cố gắng kẻ nó mới được nhọn như thế này cũng thôi chứ các bạn kẻ phải đi cẩn thận nha ok phương pháp kẻ pha nó là răng đơ đặng gel sẽ dùng là gel của Inlock Không biết ở đây có bạn nào thích dùng gel kẻ mắt không? Bạn phải có một cây cọ kẻ mắt Đang sẽ dùng cái cây cọ như thế này Một là một cây cọ xéo như thế này Các bạn có thể dùng những cây cọ mà kiểu như ở trên ờ, đầu nó hơi nhọn nhọn một chút cũng được An thì lại hay dùng cái loại xéo xéo như thế này Đầu nó sẽ hơi cứng cứng kẻ nó đi ra sẽ sắc nét hơn Người phải đi từ từ, đi hết sức kiên nhẫn Đây, bạn chấm chấm từng chút chút một Rồi bây giờ chúng ta sẽ kẻ đuôi Kéo ra sẽ đi hết đường đuôi như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu kéo này kéo xuống kéo từng chút chút một để điều chỉnh cái độ dài ngắn xem là phù hợp chưa đi hết con mắt tức là đi hết cái đường góc mắt của các bạn ấy xong các bạn xong bắt đầu các bạn mới kéo cái đường đuôi ra đó sau đấy thì mọi người sẽ nối thôi đây để cho nó nghiền vào một khúc nó không bị trắng như thế này ừ, cái đường gần góc mắt của chúng ta xong chúng ta sẽ kéo lên đây bạn nào mà để này không quen thì mọi người cứ cầm tay mọi người kéo sạch cái da mắt của mình ra một chút như thế này xong mọi người vẽ thì lúc đấy nó sẽ có cái đường da nó mịn nó căng hơn thì mọi người sẽ được cái đường đuôi là sẽ được bay hơn nhá cắt ừ. kẻ này liner bằng gel này thì ưu điểm rất là đen đó. À, điều chỉnh đường liner rất là dễ dàng em chúng trôi khá là tốt in nót và trang dùng này khóc cũng không không xi nhê gì luôn nhược điểm là tỉ mỉ từng chút chút một ấy kiểu chấm mút chấm mút ấy nó sẽ hơi lâu nên là chất liệu cuối cùng ở trang hướng dẫn mọi người thì cái liner bằng bút nước nhá đây bút là kẻ khá là khó nên là trang sẽ hướng dẫn mọi người cuối cùng luôn đầu ngòi cực kỳ mảnh luôn đây đó mọi người thấy không này bút mà đang thấy là mọi người kẻ khá là khó đúng không và mọi người cần phải luyện tập rất là nhiều đối với cái chất nhựa bằng dạng bút nước như thế này luyện tập được nhiều á thì kẻ cực kỳ thích luôn đây trang dùng là cây bút nước của nhật đã không nhớ tên nó là cái gì nữa kỳ mảnh và chống nem chống tôi cực tốt cũng đi hết sát đường chân mi như thế này thôi đi cái này hơi bị nhột nha <laughs> đi hết đường đuôi mắt như thế này chạy ngang rồi nhá cái bút này đã đi khá là khó nên là mọi người đi từng chút chút một nha và mọi người phải xác định cái hướng liner chúng ta muốn đi Đó, xong mọi người sẽ kéo lên đây Nói túng lại là kẻ bằng nước cực kỳ thích Nếu như các bạn có thể học được kẻ quen cái này rồi Thì mọi người sẽ không còn thích đi một cái chất liệu nào pháp luôn Bởi vì thì thứ nhất là rất là nhanh, gọn, lẹ không mất quá nhiều thời gian chỉ cần mấy giây là xong cái đường nai thôi thứ hai đường đuôi niner rất là sắc nét mọi người nhìn này rất là sắc nét và rất là nhỏ. đi phát nào là phải đúng phát đấy nếu không nó sẽ không thể làm mà tẩy được bởi vì cái đường nước này nó sẽ khô nhanh và nó khi mà nó khô thì nó sẽ chống nem chống trôi mọi người sẽ khó điều chỉnh lại cái đường line nếu muốn điều chỉnh lại thì các bạn phải lại tẩy trang đi thì một các bạn mới vẽ được lại cái đường đuôi khác nhau đây mọi người nhìn thấy này nó dính luôn nó không xê dịch đi luôn đó đi thật là chắc tay và xác định hướng trước bị kẻ vào phát là ăn luôn qua cái video này thì trang cũng đã hướng dẫn cho mọi người bốn cách kẻ liner tương ứng với bốn cái chất liệu khác nhau thì các chất liệu nào thì sẽ phù hợp với bạn và chất liệu nào các bạn cảm thấy là kẻ liner dễ nhất thì các bạn hãy comment ở phía dưới cho trang biết rồi nha và còn những chất liệu nào khác thì mọi người cũng đừng quên đóng góp ý kiến cho trang ở phía dưới nhé cảm ơn mọi người đã xem hết cuối video này của trang bye bye